Nhóm 1 liên quan đến việc ngoại giao và pháp luật như quyền công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh, tiếp đại sứ, đàm phán ký kết các công ước, điều ước quốc tế, trình quốc hội phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt điều ước quốc tế đã tham gia, tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng nhà nước, quyết định cho nhập hoặc thôi quốc tịch, quyết định ân xá, đặc xá, công bố các bãi bỏ tình trạng chiến tranh, ra lệnh tổng động viên, tình trạng khẩn cấp. Nhóm 2 liên quan đến sắp xếp nhân sự như đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử triệu hồi, phong hàm, cấp đại sứ của Việt Nam, bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các thành viên khác của chính phủ. Nhóm 3 liên quan đến quyền lực tối cao đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tác giả nhận xét, trong ba nhóm quyền lực này, có lẽ nhóm 3 là ít phô bày nhất nhưng nắm giữ thực quyền mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên thực tế thì sao? Tác giả dẫn phát biểu của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào năm 2016 trong báo cáo nhiệm kỳ công tác trước Quốc hội. Ông Sang cho rằng việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân tuy đã được quy định trong hiến pháp nhưng thiếu cơ chế thực thi chưa được cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành, chưa có quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc phòng An ninh và bộ phận giúp việc cho hội đồng. Như vậy, một vấn đề tối quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nhưng vẫn chỉ là luật trên giấy là do nguyên nhân gì? Hình ảnh tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tác giả nhắc lại việc Quốc hội khóa 13 vào năm 2011 đã từng đưa dự luật Chủ tịch nước vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó có đề cập đến quyền thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, cho đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, dự luật chủ tịch nước vẫn chưa được trình quốc hội. Lý do là quốc hội khóa này xem xét quyết định đưa dự án này vào chương trình, đồng thời với việc xem xét quyết định sửa đổi bổ sung hiến pháp nhằm thể chế hóa quy định của hiến pháp mới. Do đó, khi hiến pháp chưa được thông qua thì chưa có cơ sở để xây dựng luật chủ tịch nước. Đến nay, hiến pháp mới năm 2013 đã được thông qua nhưng dự luật chủ tịch nước vẫn bị bỏ lơ nằm im thinh thích và lặng mất tâm. Tuy nhiên tác giả phân tích có lẽ một lý do thực sự khác ẩn dưới việc dùng dằn nhiều năm không được luật hóa các quyền của chủ tịch nước đã được quy định trong hiến pháp đó là giữ vững nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Như vậy nếu trao quyền cho chủ tịch nước thì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng sẽ như thế nào? tác giả dẫn bài viết của cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu vào năm 2019 đăng trên báo Nhân dân và cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng. Bài viết có nhan đề giữ vững nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Cuối năm 2019, Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đăng tiếp một bài trên báo Quân khu 7 viết rằng quyền lãnh đạo của đảng đối với quân đội là tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, không chia sẻ quyền lãnh đạo đó cho bất kỳ một tổ chức, một đảng phái hay một cá nhân nào. Gần đây nhất, tháng 12 năm 2022, tại hội nghị lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương, trong phát biểu tổng kết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội.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 có thể là bước ngoặt của chính trị Việt Nam. Lý do, ông Võ Văn Thưởng sinh ra ở miền Bắc và trưởng thành ở miền Nam, một sự dung hòa để vượt qua một luật bất thành văn rằng những nhân vật lý luận cộng sản phải có gốc gác miền Bắc. Hình ảnh bài trên trang Tiếng Dân. Tác giả cho rằng bước ngoặt giả định của ông Thayer sẽ được chứng minh trong vài năm tới với việc liệu ông Thưởng có được làm tổng bí thư đảng hay không. Theo tác giả, dù ông Thưởng không có gì sáng chói, nhưng ông lại có một đức tính làm cho ông thăng tiến nhanh trong xã hội cộng sản. Đó là nhẫn nhục, dĩ hòa vi quý, tròn trịa không góc cạnh, không tranh cãi. Tác giả cho biết đây cũng là điều mà ông Nguyễn Hữu Liêm, một tiến sĩ triết học ở Mỹ, nhận định với BBC tiếng Việt. Võ Văn Thưởng là một hiện tượng quyền lực trong một truyền thống và thể chế biết tận dụng những nhân sự ngây ngô, không bản lãnh chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo ngôn ngữ và tập quán chế độ. Ngoài ra, tác giả nhận định, ông Thưởng còn có một điểm đặc biệt về nhân thân khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và có thể chọn làm người kế vị. Đó là ông Thưởng hoàn toàn là một sản phẩm nội địa, không bị nhiễm văn hóa phương Tây như các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam vừa bị mất chức. Sản phẩm nội địa như ông Thưởng hiện nay khá hiếm vì con cái cán bộ to nào mà chả đi du học phương Tây. Thế nhưng tác giả nhận xét Ông Thưởng lại làm cho ông Liêm sai trong nhận định trước đây của ông rằng ông Trọng, đương kim tổng bí thư đảng, là người cộng sản cuối cùng vì ông Thưởng rất giống ông Trọng ở con đường học hành và hoạn lộ. Nên tác giả đặt câu hỏi, chẳng lẽ ông Thưởng lại là một người cộng sản cuối cùng tiếp theo? Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, tác giả cũng tự phủ định, ông cho rằng chẳng có ông nào cộng sản mà ông nào cũng là cộng sản cả các ông Trọng Thưởng hay Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng nên được gọi là các ông thuần đảng thì đúng hơn. Mà chữ đảng từ hơn 30 năm qua đâu chỉ có nghĩa là cộng sản mà là quyền lực. Cái quyền lực ý thức hệ lạ lùng ám chướng tầng lớp tinh hoa đang cai trị Việt Nam hiện nay. Nó giống như cái khái niệm thiên tử ngày xưa của chế độ phong kiến. Mặt khác, tác giả phân tích giữa ông Trọng và ông Thưởng cũng có một điểm khác biệt. Đó là ông Thưởng dù sinh ra ở miền Bắc nhưng lại lớn lên ở miền Nam. Vào giai đoạn trưởng thành, ông chứng kiến một không khí khá cởi mở. Trong đó, người ta công khai chỉ trích cái nghề cán bộ đoàn của ông. Người ta biết đến sự kiện Thiên An Môn, biết được ba chớp thay đổi Liên Xô. Chắc là ông Thưởng có đọc hoặc ít nhiều nghe nói tới các tác phẩm văn chương, nghệ thuật vào thời điểm tự do nhất của xã hội Việt Nam trong gần 50 năm qua, như là cụ Lao Tràm, Cái đêm hôm ấy, đêm gì, tướng về hưu, nhân danh công lý. Cũng vì lớn lên ở miền Nam nên ông Thưởng được tiếp xúc với một nền văn hóa tự do, tàn dư chế độ cũ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Trên đường phố Sài Gòn, chắc chắn ông có nghe người ta nghêu ngao những bản nhạc của Lam Phương trong các khu học xá đại học. Chắc hẳn ông chứng kiến các sinh viên say mê nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy. Cuối cùng tác giả nêu quan điểm sự khác biệt giữa ông Thưởng và ông Trọng dù sao cũng là một sự chuyển dịch nội tại của tầng lớp cầm quyền ở Việt Nam, của xã hội Việt Nam. Nếu như ông cán bộ đoàn Võ Văn Thưởng tiếp tục thăng tiến, làm người đứng đầu đảng trong vài năm tới. Trước mắt, ông Thưởng là một giải pháp có vẻ tối ưu cho cuộc khủng hoảng cán bộ lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 5 năm qua.